để cho các bác cùng xem với em trước tiên thì em à, xin phép được thử nam châm à, em thử luôn cả nắp chén dĩa không hít các bác nhá em dự không nó bay hột ra ngoài đây không hít và tiếp theo thì em xin phép được thử nước muối cho các bác đây nước muối nội nối rất đều luôn các bác nhá không thiên về mặt nào ở những cái video trước em cũng đã nói rồi đó là khi mà mình thử nước muối xong thì các bác nhớ phải rửa lại bằng nước lọc rửa lại bằng nước lọc để làm gì ạ để cho những cái à, muối này nó không bắt vào những cái mặt hột này nếu mà nó bắt vào những cái mặt hột này thì khi mà các bác lắc ấy ạ hột nó sẽ không thể đi đều và nó sẽ à, không thể ra được bả theo ý muốn của mình được và sau đây thì em à, xin phép được dọi đèn này. hột trong này các bác này nhìn trong cái đèn này nó hơi bị lóa này các bác nhìn này một trong bắt luôn đây đó đó được chưa ạ và vừa rồi thì em à, đã test nam châm nước muối và dọi đèn cho các bác xem rồi các bác thấy cái phần tan tích của nó đã đạt yêu cầu chưa Và bây giờ thì em à, test thử cho các bác để xem xem là 10 chén đi thì nó sẽ lên bão được bao nhiêu chén. Này. Này. Ngay chén đầu tiên đã lên cặp rồi các bác này. Đó. Đây, lại cặp tiếp. Lại cặp tiếp này. bây giờ là bốn chén rồi đúng không ạ đây chén thứ năm lên bảo luôn bốn chén thì trong đó đã có ba chén lên cặp và một chén bảo chén thứ sáu này chén thứ bảy lại tiếp tục lên bão một đó mới được 7 chén mà đã lên hai chén bão rồi các bác nhá 8 chén 9 chén 10 chén lại lên cặp chén thứ 10 này lên cặp là 10 chén 2 chén bão và 8 chén lên cặp 8 hay là 7 chén lên cặp gì đó các bác thấy sao ạ như lúc đầu em đã nói đó bộ hộp này về cặp rất là nhiều để chờ lên bảo và 10 chén thì lên bảo được hai chén có nhiều khi là do cái cách lắc có thể là em ờ, lắc mạnh